chiếc đó đời mấy anh đời cuối 27 luôn cuối 27 à. vô, vô, vô coi sơ sơ mới là chủ không nó chịu không nó kiều luôn dạ nó kiều luôn ha nhớ, nhớ mấy bữa trước chạy nghe em thấy có chiếc màu xám mà bán rồi bán rồi hả dạ cái này nó mấy ngàn anh chụp chụp tấm hình nha biển Ninh Kiều luôn sang tên ờ, dễ dàng luôn không chụp 50 hả anh ba cái là vụ đây chúng giấy đúng thấy chiếc bạ sẵn đây luôn cái đó dạ cầm hồ sơ coi bỏ lên đỏ rồi ra ta màu này chụp không chứ

dạ 50 ha còn thương lượng nha không anh là dạ là có nghĩa bao thế là anh đi đóng anh ra biển cho luôn đó hả đây ta chơi chính giấy của mình thì thế ta đóng nè công chứng nè dạ. thuế chiếc bạ nên mình ta đóng luôn nè dạ. ta làm hồ sơ ta khai đăng ký sẵn hết trơn mình chỉ cần cầm cái hồ sơ qua bánh mình nọ là ra tên mình dạ là mình đi sang tên mình không còn tốn tiền thuế gì nữa hiểu không dạ Chậm luôn Cũng như giống như bao sang tên nhưng mà có cái gì khó sách hồ sơ của bạn dạ cũng đủ đi nữa rồi. dàn chân cũng còn nữa sáng chân này nó xước nhẹ chút đây hả? hả? Nó xước nhẹ đây chút mà. Ừ. Nó... sơn luôn, nguyên thủy luôn. Nguyên thủy luôn mâm này ghiên luôn một ngàn chưa tới hai ngàn cây ngàn bảy trăm à, chục hàng còn là đồ thái nào giờ xài từ hết chắc cho đến lát thái mà xài không bị phải đời này là cuối 27 cuối 27 là hết đời xe mới này nó 70 triệu và dạ, 125 ừ. mẫu này mẫu mẫu mẫu này nó đẹp hơn mẫu sau này mẫu sau nó cái đuôi nó xấu cái, ở ờ, cái đuôi nó có hai đèn sinh nhan đó dạ. nó cờ đương cà đưa đưa rồi mẫu mẫu trước nó mắc hơn. chủ là sang tên có sẵn luôn ha sẵn hết trơn đây ta làm giấy sẵn chi phí là công chứng rồi đây ta lo hết, lo hết. Mình, rồi ta bao rồi bao rồi ừ, tối lo rồi cái này mình là số mấy ta 48, 18, 18 để ờ, có gì em có gà đóng ký nè dạ. để cứ tính đi bạn dạ. nào được cầm giấy chứng minh ra đây làm giấy dụ số ờ, mình đây thì số ờ, điện thoại có có cạc không có gì có cạc lấy số cũng được không chín chín một tám hai năm bốn hai năm bốn rồi sáu tám bảy sáu tám bảy rồi